Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với sập sinh lý số điện thoại 033 22 77 468 thì trong clip ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các anh các chị phụ nữ về cách sử dụng dòng sản phẩm lề lề liệm ấm đào để có thể giúp cho các bạn nữ sung sướng lên đỉnh hơn trong mang chào đâu nhé các bạn thì sau cái sự nghiên cứu và cái sự khảo sát của các nhà khoa học thì hơn 90% các chị em phụ nữ đều ưa thích cái sự quan hệ tình dục như bằng bằng miệng có nghĩa phân bụ liềm âm đạo nhưng mà không phải nam giới nào cũng cũng hiểu điều này và có rất nhiều các nam giới họ không thích vấn đề quan hệ tình dục bằng miệng các bạn thì các bạn nam có thể sử dụng dòng sản phẩm lời liệm âm đạo này để có thể kích thích người phụ nữ để giúp cho người phụ phụ người phụ nữ sung sướng hơn mang lại những cái cảm giác mới lạ ví dụ như đang, đang có một cái trang trái liệm lạp phân ống đào phân cố bẻ của nang vậy với chất liệu silico rất mềm mại được cấu tạo mô phỏng theo cái lưỡi của người đàn ông đây bạn ở xung quanh sẽ có những cái gái các bạn viên bi 200 trăm viên bi xung quanh tạo sự kích thích tốt hơn cho người phụ nữ trong cái quá trình sử dụng phía bên dưới này phân tay cầm được làm từ nhựa ABS làm sự chắc chắn và tạo cái độ bền cao nha các bạn đế cao của nó sẽ có thêm phân cục rung để giúp cho mặt bàn có thể kích thích đá điểm kích thích cho người phụ nữ sướng hơn đây cái nó sẽ bình nha các bạn đá cục bình ba cũng thương mình sẽ gắn lại cho bạn xem khi các bạn sử dụng các bạn chỉ cần bấm nút nguồn nó sẽ liếm nha các bạn liếm cực mạnh các bạn ạ liếm về thì em sẽ là chiếm phụ nữ chịu nổi các bạn có thể tăng cường chế độ liếm tùy theo về sở thích của mỗi người đây các bạn thích thêm chế độ rung thì các bạn cần gắn một rung vào có thể mà rung mạnh không các bạn rung cực mạnh các bạn cứ thể như phụ nữ sẽ cảm thấy sự sung sướng hơn trong cái quá trình sử dụng của bạn ạ các bạn có thể bỏ phân cục rung này vào bên trong phân âm đào hay phân hậu môn để kích thích các bạn đây cực mạnh coi không trúng cực mạnh đây các bạn mở một lâm nữa để tắt với ba chế độ liệm khác nhau thì các bạn nữ sẽ dễ dàng lựa chọn được chế độ ưa thích của mình và sẽ chặn được cái sự nham chán các bạn ạ khi các bạn sử dụng loại liệm ống tàu thì các bạn có thể kết hợp như bạn với các loại sản phẩm giống như là nghe bôi trơn để tạo được sự trơn chú, sự xuống sườn cao nhất tránh sự khô rạt cho bạn ạ thì ngoài chiếc lợi điểm ống đào bên mình còn cung cấp thụ cương dưỡng nha bạn hay là thuộc sự chủ xuất tinh sớm bao cao su đôn dến nha bạn chiến vật giả tấm tạo giả vân vân các sản phẩm mới message tối đối với người lớn cho nam và nữ những ai mà quan tâm thì liên lạc với số hotline 033 22 77 468 để có nhân viên tư vấn và hỗ trợ cho các bạn bên mình sẽ giao hàng toàn quốc đọc với hàng kín Đảo nên các bạn cứ yên tâm còn bây giờ mình sẽ xin phép cho tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip bên sau xin biệt